Dạ, ờ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nhé à, ờ, Hôm nay thì cũng khá lâu rồi à, Phước mới quay trở lại thăm bà hai cô đơn Thì hôm nay ghé lại đây để thăm bà xem tình hình sức khỏe là như thế nào Có đem gửi cho bà mấy bánh trung thu để dùng Giờ mình vô luôn nhé rồi ơi, bà ra đón luôn Chào bà hai dạ bây giờ mình vô luôn nha vô luôn không dạ dạ ngồi bên đây đi ngồi bên đây đi nè để con mở đèn lên đây là ờ, gửi bà hai hộp bánh trung thu để bà dùng đó hai hộp nha ở trong đó ờ, tới ờ, hai cái quên hai cái một hộp nhưng mà hộp này hộp hai cái dạ dạ Hai cái bánh lớn bánh trung thu mình ờ, ăn được phải không được cái này ăn sớm đi nha tại còn một tháng mấy nữa mới tới trung thu trung thu rồi mình không ăn á mình để nó hư á đợi nhiều khi mình để dành mình có tới đó nữa rồi dùng chút đi rồi tới đó nữa chẳng hạn như có duyên có duyên nữa thì có ai cho nữa đem vô thì cúng sao và mấy ngày khỏe không có khỏe bữa đông đi mà Phước thấy à, hai đi ra đó mà đi rồi đi trong nhà thôi. nãy tại vì ghé lại xong rồi ngồi ngoài hút uh, thuốc đi đường xa ngồi nghỉ mệt tí xíu rồi mới vô khỏe, cô cô hai cũng thấy Phước vô ở ờ, bà hai ơi Phước nó vô để mà làm nước uống hay gì? giờ dòm hoài không biết ai ngồi cũng mất nó dòm hoài mới chạy qua hỏi nó đó chạy qua ừ. bánh trung thu thì để ờ, từ từ qua ăn đi có gì tới đó thì mà cúng sau nếu có ai hỗ trợ nó sẽ cúng sau để lâu quá tháng mấy nữa nó hư rồi sức khỏe cũng ổn đồ này nọ hết trơn ha à, sao bà ừ có bữa thì nó khỏe lắm Rồi sáng giờ thức dậy sao đi nó không tội được siêu siêu siêu rồi mà nó có bữa sáng thức dậy nó Rồi quay cận sát ở đây nè Liêm thấy cái, ờ, cái mặt bà dạo này sao nặng nhiều hơn xưa cái uh, ờ, hai uh, ờ, uống hai viên thuốc khỏe dạ yeah. tim nó tới hết hết rồi cái ngồi con nước ăn ờ nó hơi ăn cơm giờ ăn nhiều không chén hơn chén à hơn chén hả ừ mà ăn ngày bây giờ ăn ngày tới ba tử nè ăn ít quá ăn ít, cái không? hai sợ giấc trưa hay ăn thêm rồi chiều chiều cái ăn thêm ít nữa dạ ủa con thấy có người mới cho bao gạo cái gì vậy cái đó bao gạo gạo ừ, thơm gạo. mỹ gì kìa ừ, gạo bởi con biết con đâu có mua gạo gì vô đâu tại vì bà gạo thì ở đây chắc không thiếu rồi ừ. à, còn cái vụ mà vô nước đợt trước đó bà nói bà kéo nước đồ cái gì là rồi, sao kéo rồi kéo xài hôm hai tay tới giờ kéo là rồi ờ, nhiêu tiền 800 800 à. ha ừ. 800 ngàn rồi kéo rồi giờ là mình xài nước không tên luôn đó hả ừ, xài nước tên thì cũng đỡ thì uh, đợt trước bà nói gì đó ừ. thì cũng có một cô ở bên uh, bên Mỹ đó uh, ừ. ờ, gửi hỗ trợ cho bà uh, 2 triệu ba thì nói chung là 100 USD nhưng mà con thì uh, 100 USD thì con cứ quy đổi trung bình qua là 2 triệu ba hết cho dễ tính thì có khi là nó trên lệch tí xíu có khi thì nó hai hai mấy có khi nó hai ba mấy thì như lúc nào rồi con tính hai ba hết dạ yeah. Ừ, một tháng xài giờ từ bữa một hai giờ là vậy là chưa tính tiền tháng nào phải không chưa, mới mới chưa, phải không ừ, mới hôm bữa hai tây tới giờ cho bà hai triệu ba nè hai triệu ba thì uh, ờ, 800 thì kiểu giống như là 800 thì tiền uh, của uh, vô nước ha ừ. như bầu đây cho bà đó này 800 đó còn cái uh, triệu rưỡi này là cũng à, của cô cô à, Tuyết Đòn ở bên Mỹ á gửi hỗ trợ cho bà hiện trăm này là của cô Tuyết Đòn á đổi cái là hai triệu ba đúng không đúng đúng còn cái bánh uh, trung thu này là của chị uh, Nga Nguyễn chị gửi con uh, uh, tiền rồi mua bánh trung thu nói chung là bánh trung thu này là con bán á con dạ con bán rồi tuy nhiên á, là chỉ mua xong rồi chỉ nói uh, trong quá trình con đi uh, từ thiện thiện nguyện gì đó à, có gặp mấy cụ nào đó thì gửi lại cho mấy cụ à, dùng chia ra người à, vài cái dùng biết ngồi bánh trung thu không vậy là mấy năm nay không có ăn không à ủa nhớ năm rồi con có món trung thu cho bà không có không ta à quên năm rồi dịch năm rồi dịch quên năm trước năm trước hình như năm trước có ừ, trước trước nữa đó ờ à, đúng rồi cũng giờ tính ra cũng cỡ 3 năm rồi đó ờ, năm rồi nó dịch tới ngủ nằm trên bao luôn trong con hay là trong tiền con chứ trong tiền thì tiền cắt <laughs> thì cũng được mình hai có nhiều thì xài nhiều có ít thì ít mà cũng không có xài gì nhiều nữa đúng rồi tiền nhưng mà già lớn tuổi thì cũng phải có tiền trong mình phải ờ, không chứ giờ làm tiền. gì ra tiền đâu giờ làm gì ra tiền giữ tiền cho kỹ nha bị mất hết lần rồi đó <laughs> thì nói được nghe mất à, thôi, mất, cái đó thì bỏ đi còn vấn ờ. đề mà tiền đó thì con mất rồi con nghe nhiều lần rồi con cũng không muốn nghe lại tại ừ. vì ờ, nhiều khi đăng lên mạng rồi nói tới nó lôi hoài thì cô chú cũng kỳ mà, ừ. với lại nhiều khi bà nói ra thì có người này người kia họ ừ. nghe được họ ừ. biết được rồi mất công rồi lúc đó giờ người ta thương mất công giờ người ta ghét nữa thì thôi xem như xui rủi mình cũng uh, mất đi. mất mình rồi và cũng có mạnh thường quân hỗ trợ giống như là mình mất một mà giờ mình được tới 10 lần á mình mất có nhiêu tiền đâu có mấy trăm ngàn mà giờ người ta chỉ hỗ trợ là mình nhà ừ, cửa rồi rất không biết bao nhiêu mạnh giỏi sức khỏe giống như thôi kệ bỏ đi con thì chủ yếu là con dặn cho bà dặn để cho bà giữ tiền kỹ thôi ừ. còn cái vấn đề ờ, kia thì con không nói tới nữa ừ, qua rồi còn giờ nấu cơm là tự xử nè nước thì giờ xài nước không tên nè phải không đó đi à, liêm mé đây nè coi rồi là cơm điện bữa nay ăn cơm với gì ờ, ủa không có đồ ăn như vậy ô dạ. hồ cơm nấu nấu như là chơi nhà chòi vậy ha có mình nên bởi vì gì đó hả à, nước giờ ngon lành ha xài nước không tên kéo nước luôn rồi hả xài nước rồi nha cô tiếp đòn bà kéo nước xong luôn rồi sạch sẽ lắm bà ở nói chung là ti lớn tuổi à, sạch sẽ không còn phải uh, xài nước bơm nữa đây giường của chỗ cái nền này nếu kêu cái giường giống như cái ổ của bà nè đó dạ. cũng sạch sẽ mùng mỡ vậy ngày không dám dắt lên cái con gì quá trời mấy con uh, ở trong đây ta kêu mấy mấy con bù xích hay mấy con gẹp gì đó dạ, mấy cây cối nè bu vô ờ, dạ, rồi con gầy đúng à. rồi gà vẫn còn sống khỏe nha cô chú anh chị đó đó con gà đó vẫn còn sống nuôi là biết bao lâu nay gì đó mà sống khỏe nha khi ờ, bà hai nói trời ơi không biết mày con tao mà đầu thai lợi mày hay gì mà tao thương mày quá trời mà nó cũng thương bà hai dữ lắm kìa mất bà hai cái nó kêu kêu nhỏ ủa gào cho ăn chuối luôn vậy đó hả không phải chuối lục bình đó mỗi à, lục bình hả mỗi tẹt tẹt chơi bổ sung chất sơ nhưng mà quên nè quên dạng bánh trung thu nè mình ờ, lớn tuổi khui cái ra cắt ăn một phần tư thôi ngày cho hàng nhân ăn chút đừng hạn chế ăn ban đêm nó ừ. không có tiêu ừ. ăn ban ngày thôi ừ. nha ừ. Ờ, dặn ờ. bà vậy ừ. tại vì con thì con không gành nhưng mà theo như bà hai biết là mình lớn tuổi rồi ăn đêm ăn mấy cái này bánh bánh trái ừ, rồi tại vì bà bánh trung thu là nó dạng bột sợ nhiều khi nó nặng bụng thôi ừ. lớn tuổi đừng để dành nha để dành là hư đó tại bánh trung thu chúng mình để cỡ tháng trời à ừ. bánh này thì bánh mới thiệt nhưng mà sợ bà tại còn tháng mấy nó mới tết sợ bà tiếc ừ. thôi để tới đó cúng đi trời ừ. ơi để tới đó rồi xong rồi bỏ luôn á cúng à. cúng rồi nó hư rồi giờ cúng ai trứng ăn không được nữa ăn không được rồi cúng ai trứng <laughs> vợ con với mẹ đồ cũng giỏi hết mình giỏi khỏe tính đợt này vô cũng ẩm con con vô cho dạ, bà nịnh nè gần 6 tháng rồi trời ơi đã gì ta chút nữa đi con cho bà coi hình cũng nhìn cũng uh, ok lắm chắc nhìn gần gần thì bà thấy ừ, gần thấy xa cũng thấy mà đều thấy không rõ đúng rồi lớn tuổi rồi xa sao thấy rõ được thì như bác sĩ nói lần trước con mắt này thì nó thấy sáng mà còn mắt bên đây là tuyệt đối không sáng rồi đó thì bác sĩ lần trước cũng nói rồi đó ừ. mổ xong thì cũng xài được ờ, trong thời gian rồi từ từ nó cũng trở lại ờ, hiện trạng ban đầu nhưng mà ít. mình lớn ít thôi ừ. giống như giờ lúc mới mổ thì nó sẽ là được 7 rồi từ từ từ từ heo 5 tháng thì nó mòn mòn mòn giống như từ từ nó mờ lại lại lại lại, lại. nhưng mà tới lúc mà nó mờ lại như đợt trước nữa rồi thì đó là chắc cũng ờ, trăm tuổi rồi ừ. <laughs> trăm tuổi lúc đó là đâu còn thấy gì nữa luôn hết thấy rồi dạ ờ tài dạo này thấy cái mặt thì nám hơn xưa nhiều nám hơn trời quá trời có coi kiến còn mấy cái chỗ này nó vậy vậy nè đứng đó đó dạ. thì uh, cho gà ăn hay là làm gì cái quơ cái hỏng, đúng cái đầu võng nữa không mình về chày ha đụng ừ. tới đâu là chày tới đó đụng tới với lại mấy đợt này là giờ đợt con vô là giờ đợt này có tiền lại rồi mấy gài là còn tiền xài không chắc cũng banh hết trơn quá à, ờ, không còn luôn <laughs> thuốc men rồi giờ ờ, có đi chích rồi đi không chồng là hai mua cũng như là ờ, hãy đi ông bác sĩ Hoàng Vũ ở ngoài Cần Thơ đó yeah. Dạ. có dặn hai đi 11 lần đó rồi đi đủ chưa đủ rồi lâu rồi lâu rồi không? ổng ổng dặn ổng nói à, tôi đưa thuốc cho anh ta con đưa thuốc cho anh ta là con lấy cái vỏ lại còn cái này con để cái vỏ cho hai khi nào hai không ra đi được nữa đó cầm cái vỏ đó cầm cái nhờ người ra ngoài mua ừ, đi ra, ra chính ngay chỗ của bác sĩ đó mua luôn ừ. cái vỏ nào đâu cái vỏ nào đâu để con coi thử rồi tại vì nhiều người như đau thần kinh tọa đồ ờ, cũng ờ, xem để con ờ, chút nữa rồi lấy con quay vậy là ấy rồi chừng nữa con chụp lại thuốc gì chị hay lắm hả bà mà giờ vậy bà cũng đỡ đau hơn kinh tọa nhiều rồi phải không đỡ nhiều mà được hai cái giờ nó đau ờ. đây nhiều lắm đi nhiều là nó đau nhiều à nè thuốc sấy nè thuốc uống nè à, không cái thuốc chuyên về đau thần kinh tọa còn mấy cái này nhiều khi là mấy cái thuốc khác lên máu rồi trợ tim rồi gì cái này trợ tim nè rồi đó trợ tim còn cái là... này thì à, thì có mấy thứ hay uống tới uống lui hoài rồi còn cái nào là đau thần kinh ở đâu quên đau rồi không kinh tọa quên rồi nó mua chung này hồi đó mua về ra tiệm thuốc tây mua mà giờ vậy nếu lỡ đau biết đường đâu uống biết chứ hai đâu đâu thì ra đâu thì ví dụ như mà đau um, nó nhức hay gì đó là hai uống uh, trước tiên là uống cái uh, thuốc này nè dạ yeah. này mới gửi mua 200 ngàn nè trước tiên là uống cái thuốc đó đó thuốc đó là hay nhất đó nidan hả còn cái này là nidan này là gì chị cái gì nhất thần kinh tọa đó à là mua của ông Hoàng Vũ hả ừ mua ở tiệm thuốc tây cái giờ không có ra tới ông à, Hoàng à, Vũ được nhưng mà tiệm thuốc tây cũng vẫn có bán luôn có à, bán luôn là uống lần là chỉ có uống cái này không hả ừ, một viên ừ uống cộng hai ba viên lận mà hai không có cộng là mình lớn tuổi rồi phải không ừ một viên một viên tức là bác sĩ bữa hổm cho là cho cái liều á là mấy loại có một loại à loại này không ừ. là ra tiệm thuốc tây mua ừ. nidan đây nidan để quay về để biết rồi có ờ, ai biết nè cô chú anh chị ờ, có đau thần kinh tội đó nghe bà hai nói là ra tiệm thuốc tây mua đại tràng luôn uống dạ. vô 15 phút sau là hết nhất liền hết nhất nhưng mà nó hết luôn không hay là nó chỉ có cầm chừng cho mình nó thôi cầm chừng, cầm chừng thôi ha à vậy là cái này là không phải là hết nha chị không phải không phải là thuốc đặc trị mà là chỉ là thuốc cầm chừng thôi chỉ là cho, cho giảm đau thôi dạ. rồi có gì thì ra ngoài à, tiệm thuốc tây á cô chú anh chị hỏi sau đó người ta tư vấn thêm cũng không có gành nói bậy bạ rồi lỡ mất công nữa dạ, lỡ mất công ừ. <laughs> ừ đúng rồi cái đó qua trời thuốc rồi thuốc dữ lắm bỏ bớt đây có dấu vàng đây không dạ Ủa, có dấu vàng gì đây không Ủa, này là gì cái này à, này sao lông bớt thì biết rồi bảy màu à bảy màu, màu hả bảy màu sức sức rẻ hả ừ, lan ban rồi à, nhất mấy này là đúng rồi mà bà bà giờ bị dây trắng kiểu gì là nó còn hơn lan ban luôn nữa rồi sức này chắc ừ. tắm luôn á chưa hết nữa cũng như là chỗ nào nó ấy gì à, sức sức, sức gì diêm diêm vậy à là bảy màu ừ chứ còn tưởng mà giờ kêu kêu bà da trắng vậy thường đã nói như kiểu bị da bị lăn ban đó mà ừ. sức sức cái này chắc kêu bà hai chắc giờ chỉ có <laughs> tắm luôn trộn vô với cái thao rồi, rồi để cho mấy trăm hộp này tắm luôn chứ giờ sức gì nổi nữa mà giờ lớn tuổi rồi gì bị gì rồi bị từ nhỏ giờ luôn hả bà hay là bị mới đây vài chục năm nay mới đây hả vài chục năm dạ chục năm ừ. đây, Riêng đây là này đẹp đây, trai gần trước dữ đây là thuốc hút Hegose ngày làm chắc cỡ hai gói quá không có đâu <laughs> gói vậy là hai phút ngày gửi hoặc là hai ngày gói ngày gửi ừ. hai ngày cũng được rồi cũng được ngày này phê sữa đá bữa nay ờ, không có mua nhu yếu phẩm gì cho bà ghé lại ờ, tại sợ không biết tiền nước nhiêu chứ lại biết nhu yếu phẩm này tháng là có người cho gần cuối tháng có người cho hết trơn à. gạo đồ thóc rồi chủ yếu là có tiền để xài bỏ túi lặt giặt thôi thèm cái gì mua đó ăn về cuộc sống giờ nó phải có tiền mới được mới có mua đồ ăn được rồi mấy cái kia thì người ta cho gạo nước tương thì à, gạo, bình thường bữa ăn là qua ngày qua ngày có tiền ngủ để uh, nuốt men nước tương rồi. thôi vậy thôi con xin phép bà con ờ, về nha ngồi đó đi nè tiền nè để đem tiền qua lợi cho bà nè rồi lời thăm vợ con với mẹ đồ nha dạ rồi có dịp đi uh, bé nhà con lớn lớn mà ổng vô thăm uh, bà hai bây giờ ngồi xe xa ngồi mất công đi thôi với lại hai anh em đi lum la chứ không chở theo có tiện để bữa nào có nó cũng mưa gió nữa để cho có một chuyến nào đó rồi ờ, chở nó đi thăm hết các bà cụ luôn á rồi đi xe hơi cho nó khỏe chứ giờ hai thằng đi xe máy không à, à đúng rồi ngồi cho nó khỏe đi một chuyến một thăm hết mấy cái cụ tại vì ai cũng có có thất hứa với hết mấy cụ rồi đó cái dầu này của phước do anh đó tới giờ xài chưa hết luôn ờ, mới phải rồi dầu mà xài dầu ờ, dầu của mỹ mà của nước ngoài mà chứ giờ bà xài ờ, một chai dầu mà tháng vậy hết con cũng khô luôn đó ừ. dầu thì là nó có chứ. cái là ví dụ nhất như vậy nè rồi dạ. hai không có uống thuốc ờ. tha vô hồi bớt bớt bớt tha vô hồi hết hết ha kiểu như dạng sâu bóp vậy ha mà dầu này đúng rồi thì dầu nước ngoài luôn luôn là ta nói là nó hay hơn dầu ở Việt Nam dầu nước đó đó dạ. dầu nước ngoài đặc biệt là như là ta nói là uống được luôn chấm miệng rồi chấm chấm vô cái lưỡi hay là sức mũi rồi được ờ. À, à, à, hôm trước con nghe bà cụ nào nói được nói con không có gành tại không có xài dầu không có chiên rồi thôi dừng sức khỏe nha con về đi thăm mấy cụ khác đi thăm cụ nào nữa trên kia hả dạ yeah. Thôi vậy ừ. à, chắc có lẽ Phước cũng à, xin à, kết thúc clip tại đây nha và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau. À, chúc sức khỏe bà hai. À, nước thì giờ bà cũng đã xài nước con tên ngoài không còn xài nước khoan nước giếng nữa. Nói chung là giờ đó như cô chú anh chị xem bà sức khỏe thì cũng ổn thôi. Ổn, ổn. Rồi, chứ cũng ừ. chưa chắc ăn à, thì trong mình thì nó nó rượu hết trơn rồi. Ờ, trong, mình nó rượu hết trơn ở ngoài thì tuổi nào tuổi này là giờ là ở trong mình ai cũng rượu hết. Rồi Phước bye bye nha, hẹn gặp lại à. Bye bye.